trên mỗi bia đề xuất mệnh giá lớn đương nhiên là khách hàng từ chối rồi với câu từ chối phổ biến đầu tiên là hôi giỏi tiền không cho để hiểu đúng không nào họ không từ chối nổi nữa họ đồng ý tham gia mình đề xuất mức lớn không không vâng. không không làm như là cái ít của tiền cướp đâu ra mà chưa nhiều thế đúng không đau lắm tiền đâu mà tôi mua nhiều ạ à? lúc này mình làm gì nào hỏi thật lúc này nếu khách hàng từ chối như thế thì mình làm gì anh chị cứ tưởng tượng ra đi vì chiều nay hoặc ngày mai mình sẽ gặp trường hợp này đấy ngày mai mình in tức là thì bản minh họa lớn đó mình gặp khách hàng thu nhập cao đây mình đề xuất mình giá lớn đây họ mắng vào mặt cái mình một câu là thì tôi phải cái nhá lúc bao giờ tiền mà chơi rồi đấy mình làm gì là tôi anh xin lỗi thế thì anh tham gia cái bé bé cũng được ạ thế là lại cái gì ạ quay về với cái mán lợn rồi gặp người khó chịu thì mình phải chịu gì ạ? chịu khó nhớ lúc này độ van lì với nói lớn phải lớn cứ vui vẻ tươi cười và đừng bao giờ hạ vũ khí mà tốt nhất để cho ai là người quyết định mình là khách hàng khách hàng đi hỏi họ một câu anh thế mức nào là phù hợp với anh thậm chí có thể đưa đẩy động viên vào một người quan trọng như anh lo cho con cái ăn học một người quan trọng như anh phụng dưỡng cha mẹ cha mẹ là một người trụ cột với gia đình như như anh người chủ doanh nghiệp như như anh thì đấy anh quyết định mức nào tùy ở khi mình trao cho khách hàng cái quyền này thì họ sẽ quyết định mức lớn hay mức nhỏ đương nhiên lúc này họ sẽ kéo xuống họ kéo xuống dám ăn luôn mình đề sẽ làm trăm triệu một năm thì họ cũng sẽ bảo ôi rồi mỗi năm chỉ khoảng ghé hai ba chục thôi tiền đâu mà chơi nhiều nào câu chuyện có như vậy không đây nếu mình đang đề xuất cái hàng đóng cả trăm triệu một năm anh chị nào đang thiếu trăm triệu huy ký một cái là xong em ra đi khách hàng có ở hai ba chục thôi tôi trả nhiều tiền mình bó tay sao anh ơi chơi thế thì quá anh chơi hết đi anh như thế không xứng đáng với anh anh biết tại sao không em đề xuất là nó xứng tầm với anh còn anh kéo xuống thì nó lại không xứng đáng với anh anh biết sao không nào bây giờ khách hàng trả lời là biết hay không biết cái câu hỏi nó cực hay là nếu như khi chúng ta hỏi cái câu hỏi có chữ không cuối cùng thì hay ở cái chỗ khách hàng bảo không biết không nói thêm người bạn thân này bảo lại đang chạy số à có không dân kinh doanh với nhau mà họ cũng chạy số thì cái nhau là gì ông cứ vui tính chạy số tôi chạy từ đầu năm đến giờ cái quan trọng là gặp người nào thì mình tư vấn như thế nào đúng không à? ông không biết là đúng thôi anh không biết là chuyện đương nhiên vì anh biết chuyện của, của anh lĩnh vực của anh anh rất giỏi nhưng lĩnh vực bảo hiểm của anh ấy thì anh nói đúng là anh biết bởi vì anh thì anh đề xuất mức này là dựa vào cái giá trị con người của của anh cái giá trị sinh mệnh của anh người nào giá trị thấp đề xuất mức gì thấp người nào giá trị vừa đề xuất mức vừa người nào giá trị cao như anh thì phải đề xuất mức gì mức cao thì không thể đánh đồng cá mẹ hoặc lứa được nói vậy mới cảm thấy sao cũng quái đúng nói thật là nghề tư vấn bảo hiểm là cái nghề mà đi tính toán hoạch định và bảo vệ cái giá trị của từng việc từng người thì thế giá trị của mỗi người là giống nhau hay khác nhau nó khác nhau nhưng thì ngồi với cái con người quan trọng như này mà lại đề xuất cái mức thấp có mà có lỗi lớn à mà tư vấn nhỏ là tội lỗi gì ạ tội lỗi lớn đấy cho nên là gì ạ à, đề xuất là theo giá trị sinh mệnh của anh anh có biết cách tính giá trị sinh mệnh của mình không bảo hiểm tài chính bên em có cái công thức là gì ạ lấy thu nhập hiện tại để nhân với số năm còn làm việc thì nó ra được cái giá trị sinh mệnh ở mức tối gì ạ tối gì? chưa tính gia tăng thu nhập rồi cho nên đấy đây thu nhập của anh khoảng 600 triệu mỗi năm thu nhập này thực sự cũng là bình dạng bình thường thấp hơn tư vấn bảo hiểm nhiều nhưng mà những người thu nhập tầm độ vài hai ngàn đô trở lên một tháng cũng được đánh giá thu nhập thấp hay cao bắt đầu tiệm cận với thu nhập cao đó 600 triệu mỗi năm đó, đúng chưa nào ngồi bảo ừ thì mức đó đấy, khoảng vậy nào xem nếu khỏe mạnh anh sẽ làm việc bao nhiêu năm nữa tuổi chị và nếu một khách hàng đã 40 tuổi đúng không thì đương nhiên khách hàng nào thì khách hàng nếu mình hỏi là bao nhiêu tuổi thì nghỉ thì câu câu trả lời thường là bao nhiêu tuổi thì nghỉ là sáu mươi mà mình cũng phải nói chuyện khách hàng làm gì thì làm thì tầm 60 là là nghỉ đúng không khoảng 60 tuổi sẽ nghỉ thôi đấy vậy thì năm nay 40 tuổi như vậy sẽ làm việc 20 năm nữa đúng chứ nào từ từ nữa mình phải bắt đầu từ những cái số liệu này để mình tính khách hàng 3 năm tuổi thì bao nhiêu năm nữa 25 năm nữa đúng không còn khách hàng 4 năm tuổi thì ít là bao nhiêu năm nữa 15 năm đấy mình bắt đầu mình tính đó đúng không thế thì rõ ràng câu chuyện đây khách hàng công nhận đầu thì đúng thế số năm làm việc thì đúng thế không nếu còn khỏe mạnh như vậy nếu chỉ cần giữ nguyên thu nhập hiện tại là 600 triệu một năm đúng chưa nào mà không cần tăng không cần giảm anh xem mình còn kiếm được bao nhiêu tiền nữa người này tiếp tục đặt câu hỏi cho mình đừng tính luôn để khách hàng tự tính và lúc này khách hàng không khách hàng có những người người ta mới tính có những người người ta hỏi được bao nhiêu biết bao nhiêu của tính đơn giản cho anh đây anh lấy thu nhập một năm đem nhân nhân hai mươi nào một năm là bao nhiêu sáu trăm nhân hai mươi năm mà làm việc bao nhiêu nào trăm nhân hai 20 khách hàng có để đang tính lúc này mình nói luôn ra rồi mới hai tỷ đúng chưa nhớ nhìn vào ban đầu 12 tỷ đúng chứ nào vậy thì anh thấy đấy cả một số tiền nào nhỏ hay lớn một số tiền lớn anh muốn có cả 12 tỷ hay một phần nhỏ lúc này tính ra cái giá trị sinh mệnh mỏ rồi tôi hỏi là bây giờ muốn có cả cái giá trị đó hay là chỉ một tiền phần nhỏ thôi thì đương nhiên cái câu hỏi là muốn có cả hay một phần nhỏ thì bao giờ khách hàng cũng nói là ai mà chẳng muốn gì ạ có nhiều đúng chưa nào chả ai muốn có ít cả đúng không thậm chí muốn có tất cả thậm chí muốn có nhiều hơn nhưng mà người ta ta nói không biết sao được mà có tính biết sao được mà muốn hay không đúng không thể biết được vì sao không thể biết được nếu anh khỏe mạnh thì anh sẽ có bản thân em thế thôi anh em mình nếu mà khỏe mạnh thì đi làm thì sẽ có cái số tiền thu nhập trong tương thì ăn tương lai còn nếu không thì chưa chắc đã có gì ờ, em cũng vậy anh cũng vậy lúc này bắt đầu nói đến rủi ro thì bao giờ nói đến rủi ro anh cũng bắt đầu nói cả bản thân mình cả anh này à, bản thân tôi cũng thế ông cũng thế bản thân em cũng thế anh cũng thế chị em mình giống nhau không ai biết trước sức khỏe của mình ngày mai như như thế nào đúng không khách hàng rất đồng tình với điều này họ hoàn toàn có trả lời là thì ai mà biết được chuyện gì xảy ra chính vì thế em mới chỉ đề xuất giải pháp bảo vệ cho anh 10 năm thu nhập thôi thu nhập của họ là 600 triệu một năm 10 năm sẽ là bao nhiêu mệnh giá đây 6 tỷ 6 tỷ nào trong tình huống mất hoàn toàn thu nhập anh được chi trả tối thiểu 6 tỷ hay là anh, bây giờ anh muốn bảo vệ cả 20 năm thu nhập tức là bao nhiêu 12 tỷ thì mình sẽ làm một cái mệnh giá khác đấy để họ nhìn thấy rằng là mình mới chỉ đề xuất bảo vệ cho họ bao nhiêu năm 10 năm thôi thì chưa phải là cả 20 năm và lúc này ấy, mình có thể là gì nếu anh chê thì mình làm đủ luôn cả 20 năm là gì là người thì xuống như vậy là mình đang đẩy khách hàng xuống đi đấy lên bây giờ khách hàng thì muốn xuống mình lại đẩy đẩy lên thì cái sự răng co này nó sẽ giúp cho gì ạ khách hàng dễ dàng quyết định cái mức mình đề xuất hơn còn nếu không ấy thì họ cũng không kéo xuống quá thì ạ quá thấp và tại sao như thế vì bây giờ họ đã nhìn thấy cái giá trị sinh mệnh của họ thì họ mới dễ chấp nhận cái mức mình đề đề xuất còn nếu họ không biết tại sao cô đề xuất như thế cô chạy số à cô chạy thi đua à thì đương nhiên họ không đồng ý nhưng mình chia sẻ động nhìn thấy đây là mình đề xuất động như vậy là dựa vào giá trị sinh mệnh của của khách hàng cái bảo vệ thu nhập cho cho khách hàng bảo vệ cái giá trị mà họ còn tạo ra trong 20 năm đó là 12 tỷ nhưng mình mới chỉ bảo vệ cho họ 10 20 năm hay 10 năm 15 10 năm thì chúng ta mới có thể là giữ được cái mệnh giá đề xuất nhưng thông ra là cái mục tiêu bây giờ chỉ cần khách hàng tham gia một nửa mức mình đề xuất là mệnh giá ba tỷ trong tình huống mà mình dùng ý tưởng giá trị sinh mệnh không đồng ý họ tiếp tục từ chối nhưng mà hơi từ từ tôi chưa quyết định đâu tôi cần phải cân nhắc lại cái mức tiền mỗi năm ít thì chơi hơn được chứ nhiều cái này thì sao ạ cứ từ từ thì tính nhớ là không phải là khách hàng đang từ chối bảo hiểm mà từ chối mệnh giá rẻ thì mình phải tiếp tục lúc này câu chuyện em hiểu băn khoăn của anh hoặc là tức này người bạn của mình đi tôi hiểu điều băn khoăn cho tôi hỏi này cái câu chuyện nó rất là logic theo cái mạch này anh chị anh chị cứ tư vấn đúng như vậy là khách hàng cũng nói đâu gần như tuyệt đối đó tôi hỏi ông này đây đây là ông hỏi cái gì tổng giá trị tài sản của ông hiện có khoảng bao nhiêu chúng ta đừng hỏi họ là hiện nay ông có bao nhiêu tiền đang gửi ngân hàng ông có bất động sản trị giá bao nhiêu đừng hỏi chi tiết họ không bao giờ trả lời Đấy chưa? nhưng chỉ hỏi là tổng khoảng bao nhiêu thôi ông không cần phải nói chính xác tuyệt đối và ước lượng một cái mức nào đó gần gần khoảng bao để tôi cho biết là tại sao ông, ông cần phải tham gia với mệnh giá gì ạ mệnh giá lớn bắt đầu có những người bắt đầu tính toán từ gì gớm trở mọi thứ nhà cửa xe cộ tất tần tật cũng chỉ còn độ chục tỷ thổ đấy đâu được cái tài sản tổng giá trị tài sản này có đầy người nhưng cái nhà đã 5 tỷ rồi có đâu cái xe thì á một tỷ rồi mới sáu họ có vài tỷ để làm nữa chưa tính còn nó cái đất là nữa chục tỷ là chuyện bình thường ngồi đấy bao nhiêu người có chục tỷ nhưng mà ông này ông khai giá nhưng mà vào đấy khoảng chục tỷ thôi ok tôi biết đây mới là gọi là gì ạ à? ba nổi thôi còn bảy chìm nữa nhưng thôi tôi chỉ cần tính ba cái phần gì ạ nổi này thôi nhé bảy chìm ba nổi ok khoảng chục tỷ một gia sản mà nhiều người sao ước mơ đấy bắt đầu bên đầu kia nhiều người khát cao ước mơ đấy ông muốn gia tài đó mãi mãi là của gia đình mình chứ họ một câu cực kỳ mớ mẩn nhưng đấy đúng kỹ thuật các anh chị các bạn lưu ý đừng hỏi những gì phức tạp khi họ nói rằng tài sản họ khoảng 10 tỷ mình hỏi là ông muốn tài sản đó mãi mãi là của gia đình chứ thì đương nhiên câu trả lời là gì ai mà chẳng muốn chúng ta phải hỏi những câu chúng ta biết chắc khách hàng trả lời thế nào còn bây giờ mình hỏi là thế thì ông muốn toàn bộ tài sản đó là thuộc về ai thì khó họ để cho ai làm sao mình được hỏi mình chỉ hỏi là gì ạ ông muốn là toàn bộ tài sản đó sẽ mãi mãi thuộc về gia đình mình chứ thì cái câu trả lời nó đương nhiên sẽ phải là ừ thì ai mà chẳng muốn đúng không ông muốn cười là ai mà chẳng muốn ok đây tôi mong ông sẽ luôn được khỏe mạnh nói về khách hàng có giận không cầu chúc cho những người bạn bè anh em đều được gì ạ khỏe mạnh nhưng nếu trong tình huống bác sĩ khuyên tôi ông cho tôi lời khuyên đi nhưng mình lại không nói là nếu trong tình huống mà bác sĩ khuyên ông nói riêng chúng ta lại vừa tức là vừa khuyên người ta khỏe mạnh mà mình lại bắt đầu vùi dập rồi nhưng tôi cầu chúc cho ông luôn luôn được gì ạ khỏe mạnh nhưng ông cho tôi một lời khuyên trong tình huống mà bác sĩ khuyên tôi bán tất tài sản để chữa bệnh bán tài sản để chữa bệnh tật ông sẽ bảo tôi nên làm gì nên không bán hay nên bán để chữa bệnh chứ nếu mình hỏi cái nhà ở trong tình huống ông bị bệnh hiểm nghèo bác sĩ bảo ông bán tài sản để chữa bệnh thì ông làm gì thì, thì đương nhiên cái câu chuyện nó căng thẳng lắm nhưng mà đây ông có tài sản của mình gì tôi có tài sản của tôi chứ trong tình huống bác sĩ hơn tôi bán tài sản chữa bệnh thì ông khuyên tôi nên làm gì thì hầu hết người ta sẽ khuyên mình là sao chết hay là bán tài sản thì lúc này người ta sẽ nói là ừ thì đương nhiên là gì ăn tài sản đó làm sao bằng con người mình khỏe mạnh rồi mình lại gì ăn lại có cho nên sức khỏe là là quan trọng hơn và nếu người ta không nói gì người ta im lặng thì mình chỉ cần hỏi là gì ạ con người lúc này là quan trọng hơn tất cả đúng chứ nào nhìn gần đầu đầu họ cũng thật là dạ xong rồi giờ ừ thì đương nhiên là thế thế mà đúng phải hỏi vậy đó là lý do khiến chúng ta sẽ mất đi tất cả những gì đã đã có nếu như mình không bảo vệ đúng thế nào tôi mới chỉ đề xuất cho ông giải pháp bảo vệ được một nửa thôi 6 tỷ thôi mà ông bảo tài sản của ông khoảng độ gì ạ à? 10 tỷ mà 10 tỷ tôi nói thật với ông đấy là phần nổi thôi mà chưa tính phần gì ạ phần chìm chỉ có ông mới đéo chúng ta không bảo vệ chúng ta mất tất cả tôi mới chỉ đề xuất cho ông giải pháp bảo vệ một nửa giá trị tài sản của mình hay là bây giờ ông muốn bảo vệ tất cả thì 6 tỷ nó còn thiếu ông thấy chưa đấy chúng ta phải đủ lý luận để chúng ta cho khách hàng thấy rằng cái mệnh giá mình đề xuất nó không phải là quá lớn mà nó là sự phù gì phù hợp chứ không phải quá lớn thế độ lì lúc này phải cao đấy nhưng muốn lì cao mình phải đủ chuyện mình nói chứ nếu mình không có ý tưởng mình ngồi mình nói thì khách hàng nói mình ngồi im thì mình lì làm sao được anh sẽ ngồi lì rồi đấy đồng ý chưa ok một trăm lỗ tay cho ý tưởng chị ấy heo thì mèo gì ạ mở thế nhiều lúc lúc này cũng chưa được đâu có thì được có thể chưa thế mà vẫn có khách hàng từ chối à, thì bây giờ cái ý tưởng này rất hay này là mệnh giá vào số tiền nợ này đầu tiên là giá trị sinh mệnh sau đó đến gì à? giá trị gì tài sản nó bây giờ cho cái nợ luôn à, càng về sau cái mức độ nó căng thẳng nó mệnh giá và số tiền nợ này nào nói đến nợ có câu nhất gì ạ à? nhất tội gì ạ à? nhì nợ nghe câu đấy rồi chưa nhưng bây giờ nó khác rồi bây giờ nó đảo ngược lại là nhất nhất nợ nhì tội tại sao nhất nợ nhì tội bởi vì bây giờ có nhiều người sẵn sàng phạm tội để trả gì ạ trả nợ cho nên là họ sợ nợ hơn là sợ chết tội đúng không đây nhưng mà cái nợ lần này là khác ở đây anh chị có ai nợ lần gì ngân hàng không không ai đi những người nợ ngân hàng là người giỏi nói thật những người mà có tiền không biết làm việc gì thì phải đưa cho ngân hàng để ngân hàng nợ mình còn thì mình là người có cách để biến tiền tạo ra tiền thì mình đến mình vay ngân hàng để mình kiếm nhiều tiền nữa thấy chưa nào nhưng cái chuyện ngân hàng chuyện bình thường đây cái câu chuyện này nó khác sau khi đi qua hai ý tưởng rồi có những khách hàng vẫn chưa đồng ý họ bắt đầu lôi ra một mớ nợ họ bảo tôi đang nợ không tham gia được đời nhiều có không có khi nào chúng ta gặp khách hàng từ chối vì đang nợ tôi tham gia ít thôi không có ok đây đây là lúc chúng ta phải dùng ý tưởng này tôi đang nợ nên không mua được cả ok không sao đây là câu chuyện an tư vấn an tư vấn có thật luôn khách hàng tên là chính ở thanh xuân ở lê khách hàng nói luôn khách hàng lấy cả hồ sơ vay tiền em biết anh ạ chính vì anh đang nợ nên em mới đề xuất còn nếu mà anh không nợ thì em đề xuất mức gì thấp hơn thấp hơn chính vì nợ cho nên phải cao hơn đấy hàng rất ngạc nhiên và ui dồi đó xong đó anh bảo là gì ạ em biết anh còn nợ là nhiều nên đề xuất nhiều lắm đấy khách hàng lôi hồ sơ vay việt công banh ra này khách hàng lôi cái giấy nợ ra này anh bảo mức này chưa ăn thua anh còn nợ nhiều hơn ngay lập tức khách hàng phản đối luôn là gì nợ thì nhiều hơn tôi chỉ nợ khoảng lỗ tỷ tiền mua nhà chưa trả hết tính kỹ chưa đấy có tính kỹ đúng Đây. thế còn phụng dưỡng cha mẹ dạ, chăm lo con cái dạ, ai sẽ thay anh đó có phải là món nợ không đương nhiên là món nợ gì món nợ cái món nợ này nó còn hơn là cái nợ gì ngân hàng cái nợ này là nợ công ơn gì sinh thành còn nợ con cái là nợ tình yêu và trách nhiệm trách nhiệm mà em nói thật với anh người như anh thì em biết anh luôn luôn muốn chọn vẹn cả chữ hiếu và chữ gì chữ tình đấy tức là nguyên lý là vui xuống như tại máy nâng lên không để người ta dạy còn cái người khác anh không được như anh thì em chẳng tư vấn là cái gì nhưng cái tâm của anh cái con người của anh em muốn anh là người luôn luôn muốn được chọn gì ạ chọn vẹn trả cả nợ ngân hàng trả cả được cái nợ ơn nghĩa sinh thành và ở cái trách nhiệm tình gì ạ tình yêu với con cái đó ờ. anh nghĩ thế nào em nói đúng chứ khách hàng bảo sao khách hàng im lặng chẳng cần nói gì vì họ thích được nghe như vậy và cũng có những khách hàng người ta ôi thì ai mà chẳng muốn thế ông nào mà chẳng muốn chọn mẹ? thế cho nên nha nhưng có nhiều người đấy anh thấy đấy nhiều người đâu có kịp đúng chưa nhiều người không kịp có thể kịp trả nợ ngân nào nhưng chưa chắc là kịp trả nợ tất cả những món nợ ơn nghĩa trong cuộc đời nhưng tại sao em gặp anh nói chuyện tại sao em nói chuyện với nhiều người để tìm một cái giải pháp tối ưu nhất cho dù bất cứ tình huống nào mình vẫn trả được hết các món điện các món đặc biệt những người có trách nhiệm còn những người không có trách nhiệm mình không nói cái câu chuyện này thì khách hàng đồng ý là ừ thì ai ai mà mà chẳng muốn rồi à, thì thì cũng biết là nhiều người không trả được đúng không anh thấy đấy nợ tiền nhà của anh là một tỷ vì mình ngồi mình hoạch định tài chính cho nên cái bước hoạch định tài chính rất cần thiết đó tiền học đại học cho hai bé khoảng gì mỗi đứa khoảng sáu trăm rưỡi bảy trăm triệu hôm trước anh tính này mức là bình thường là 554 triệu cái lần trước gặp các anh chị đến hai đứa bảo là bao nhiêu tỷ rưỡi thì mỗi gia đình mỗi nó khác nhau rồi tuổi già cho anh anh bảo anh có lương hưu nhưng tính ra vẫn thiếu à, thì câu chuyện hoạch định tài chính là trước khi mình đưa ra mệnh giá rồi mình nhắc lại cho họ mình xin nhắc lại các anh chị phải ngồi vào hoạch định tài chính cho khách hàng trước một ký lực lớn ngoài kinh tài chính trước và bây giờ đây mình nhắc lại đấy tuổi già anh khoảng hai tỷ thêm cả tiền phụng dưỡng cho các cụ nhà mình nữa đấy khoảng 5 tỷ hơn 5 tỷ ai lo nếu không phải là là anh cho nên một cái hợp đồng mệnh giá tương đối lớn em để xuất với anh thứ nhất nó bảo vệ giá trị sinh giảm sinh mệnh thứ hai nó gì ạ? đảm bảo giá trị tài tài sản và thứ ba nó đảm bảo cho anh trả được tất cả các món nợ trong cuộc cuộc đời khách hàng vẫn nhưng mà anh đang phải nợ bảo hiểm nhân thọ không phải là một món nợ mới mà chính là cách thức để trả được tất cả các món món nợ đã có chứ thực ra nó không phải món nợ mới nợ ngân hàng ai trả anh trả được chưa ok chăm lo cho các cụ và con cái ai trả anh trả Thế bảo hiểm nhân thọ đâu phải là một món lợi mà nó chính là cái sự hỗ trợ nó là cách thức để giúp anh trong mọi tình huống đều ra trả nợ khách hàng lúc này khi mà hỏi ai lo nếu không phải là anh người ta có thể ngồi im hoặc người ta trả lời thì làm gì có ai lo nhất là những gia đình có một hoặc hai ít người lo cho các cụ không ai lo cả đâu đấy nhưng nếu anh đề anh đồng ý với giải pháp mà em đề xuất thì đây chia sẻ gì ạ cùng với anh lo đúng chưa đằng nào anh chả phải tiết kiệm cho người làm đằng nào anh chả phải tiết kiệm cho con đi học vậy thì thay vì anh tiết kiệm bằng những cách khác thì anh gửi cái tiết kiệm đó vào vào đây chi để đảm bảo được thứ nhất là giá trị sinh mệnh thứ hai đảm bảo được giá trị tài sản và thứ ba là thực hiện được mọi trách nhiệm của của bản thân ấy trong hiện tại và tương lai thế cho nên em mới đề xuất cho anh cái mệnh giá đó nào hay bây giờ muốn mức cao hơn bao giờ thì cuối cùng mới chốt lại ví hay bây giờ muốn mức cao hơn nha nhớ là lúc nãy em chỉ đề xuất cho anh bảo vệ giá trị sinh mệnh cho anh trong bao nhiêu năm 15. 10 năm ờ, mà anh còn 20 năm nữa là 12 tỷ bây giờ bảo vệ 10 năm thì 6 tỷ này tổng giá trị tài sản khoảng 10 tỷ cũng mới bảo vệ hơn một nửa này đó và đó cũng chính là số tiền cần phải có để thực hiện mọi trách nhiệm trong cuộc đời có cả nợ ngân hàng và nợ tình yêu và trách nhiệm trách nhiệm nào người đàn ông quan trọng quyết định thế luôn luôn nhớ dùng từ ngữ nâng tầm khách hàng lên em chị ạ đó chính là các ý nhưng điều quan trọng sau khi tất cả những gì anh trình bày anh chị ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất chúng ta phải nhớ điều quan trọng nhất không phải là lợi ích thứ nhất mà là mà là gì nào nếu ngồi dưới chưa nhìn thấy thì đứng lên nhìn xem này là gì điều quan trọng nhất không phải là lợi ích thứ nhất mà nhất định phải vượt cái đích đấy mới là tinh thần của chúng ta trong ngày hôm nay nào một tràng vỗ tay thật lớn nhắc từ trước nào và toàn nước cũng phải mình hiện nay nhá sức khỏe không rất khỏe cực kỳ khỏe vỗ tay thật lớn thật dài rồi đã để cảm ơn